bốn thằng mỗi người hai kill blood. Nó đẩy sang anh này. Vào nhà chứ Vào rồi. Mù lìn. nhảy nhảy hai thằng nữa ở chỗ nào đấy? Kiểu quanh. Survival bonus. acquired. Survival bonus. Cứu cứu cứu cứu cứu Bá Linh ngồi kê trong nhà Sợ quá không Bên kia đang qua Đầu Chó Chết rồi chết rồi chết Sợ vai nó ngồi sau cửa mà Anh đi qua cửa nó bắn vãi cái lin luôn Ý chết Em tưởng anh kêu thế là thấy chết Ai nổi ạ à? cái <laughs> chết anh chứ Mẹ mình quay lại mình vẫn phả mẹ mày vỡ mồm nó Sợ mày Nhà còn nguyên luôn mà không cái cửa sổ nào vỡ Mãi sợ nói nổ Chơi game Thế giới đất này này anh ID này là đéo gì đây temporary tăng không biết luôn con này sẽ đổi không nhỉ không biết surprise thằng nào ấy Má điện thử dùng ulti Cái bật lên nó tự bắn hay sao ấy Em bật thử đây Ở đây có ai đâu Ồ, bắn được mỗi quả ấy. Mình phải spam à À, bắn bắn được 5 quả liên tục. Nhưng mà lại lại phải đợi hồi nạp đạn. Được đấy Thế phải vừa em vừa spam Đang qua sông anh ơi Anh thấy anh em mình chết ở bờ sông rồi đấy Ồ phải qua sông à Sao con của anh mẹ ném qua sông được Pháo qua sông nghèo máu thế nhỉ mỗi một cục máu này nhức nhối Mẹ Đang tìm tiền không? anh sao nhá Mà đây Ồ oh, anh có supply ngay đây rồi Mini vàng nó một ok em ơi làm hai đi anh nhặt đồ nữa survival bonus steel gauntlets acquired ER upgrade acquired siege mode acquired thì cho nó nghĩ mày chỉ có một mình đi Đâu, khỏi chúng nó ra đây Đừng chết em ơi. Người nào hai thằng V mà không chết nào được. Survival bonus. Đấy chạy chạy chạy ra, đấy đấy đứng hướng đấy để anh bắn. Ui. Em cứu nhanh vậy. Không sao, nó chết ngay giờ. cứu luôn dính đam không vậy có 9 tiết 14 tiết trái trái trái mẹ hai thằng nó vây em mỗi thằng một đường ạ à. kéo ổn anh ạ té đi đây bên này nhảy lên trời rồi nhảy lên trời mất hút luôn rồi ngon này bắn súng béo đâu à, có đồ gì không? Em có cái thuyền kìa anh em, có kia anh em mình okay. đẩy cho đấy. Nghĩ em có ăn được, qua được, xa mà nhở Được, còn smoke này. Đấy gì? Đi anh em, Anh có thể ném bom sang được bên tận bên nó đấy. Anh dọa đấy có mỗi smoke mốc à anh bật mẹ mày khẩu xe tăng lên là mẹ bắn bom là con kia đi ấy đừng vào thẳng nhá chết đấy nó ngay trước mặt á còn cầu á trên nhà này kiểu như có ở bên số một mà ơi anh ơi bo kìa anh ơi các bạn luôn Ôi Ơ kìa Thôi bơi qua vẫn kịp, bơi qua vẫn kịp anh ạ Được, được, được, được Thôi liền bò Quả bò bóp dài Thế, thế giới vẫn rồi Anh cố lặn sâu sâu đi tí Ôi thấy rồi Không sao không sao Cái lặn nó mẹ phổi sắp hết rồi này mày cứ bắn đi mẹ chúng mày được được tăng được tăng đến được càng xa càng yếu đa mà ừ. Rồi, anh em mình được bắn à? rồi thì sợ đang trước mặt <laughs> chứ có sao hú hòa quá thì mẹ mày mình chỉ là người đến sau luôn đấy còn mẹ mày một vị trí đẹp đây lên mái nhà là bắt con gà mẹ em bắn khẩu ngắm một viên ạ cay vậy không bắn bạn à tầm ấy thang đây hộ bố mình cái cẩn thận mấy thằng đây móc lốp nhá mẹ bây giờ đéo lấy khẩu súng này sáu ụ à <coughs> mẹ chạy thuyền sang xong rồi không các là bo quay lại bên này ạ sở hơi quá một viên 17 máu uh. Còn nó đang công nhau kìa uh. Mẹ bây giờ lấy con mini đi Trên cầu rồi, để cho nhoi trên cầu Nòi bo kìa Quả, quả, quả, quả, quả, cao Ờ, bắn một tí Mẹ, anh cầm 400 viên là sắp hết đạn rồi Game điêu ấy nhở Bắn mấy viên ạ Này em ơi bắn một viên đau tim vậy thích anh chạy đi con chó ui dồi 42 máu vỡ giáp Hoài Ôi nó dồn hết bên kia rồi ra Đây bên này này Hai viên này Gốc cây này nóc này đứng trốn Còn mẹ À mày có nết không? Bắn sang. Rồi rồi, một con anh rồi. Ê, ngay gần mình có Có một thằng ở đây này, vẫn, vẫn là cục đá ấy. Chúng 3 viên rồi, 4 viên rồi. Hay vậy. Ồ. Bơi hộ. Này, bên này rồi. Ừ. Bắn hôn viên khó chịu ấy. À. Ê á, à, phản đam. Gần có, ai gần có, gần có. Gần chỗ nào ấy? chân núi. Chỗ em này. Để em chấm lên. Ai làm này? mũ 555 Thế xe này điều khiển khó cực á Điều khiển như biểu ấy xe à Chưa thấy Hai đằng ở đấy luôn mái được ôm rồi một đang xuống ấy xuống bên nào bên phải à tầm ấy hai anh xuống anh a bo một tiếng đã lùi bo rồi bắn Anh lên nhà bên này bắn qua Anh lên đồng máy đẹp Bên này không Chúng chúng người Mẹ em cầm khẩu một viên khó chịu ấy Thằng nào gài bom ấy Nó đứng nhà đấy nhà này à Ôi Sico phát hiện anh rồi anh À nó nghe nghe nghe nhịp tim anh Bị kêu tít tít Nó đằng sau nhà anh rồi Cứ nghe tiếng tít tít hướng lên đấy một yếu một cực yếu Ê, xe này điều khiển khó mãi luôn Bó dần nhanh Vẫn sau nhá, anh ngó ra bắn ừ. Trả đồ anh à. Thôi em cố ăn hai này trước đi Bạn anh Này nó ra ai lắm không Thôi chết Đi đi đi đi đi đi Anh ấy nhanh nó cứu nó cứu nó trước mặt này Ừ anh hưu anh hưu anh hưu anh hưu đó nào Anh đi cùng em Hai em Đâu nữa? Cuối không biết, cuối không biết Đây Đâu ấy? Chết rồi Mẹ con này bắn bổng quá Mẹ Nó bắn đéo vào tâm Mẹ phải phải phải nhìn xuống đất thì nó mới bắn thẳng được